Xin chào tất cả các bạn nhé Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sơn TV Hôm nay thì uh, Sơn lại có một chuyến tham quan uh, chợ Nghĩa Đô các bạn ạ Bây giờ thì uh, sắp sửa vào buổi tối Và hôm nay là tối thứ bảy thì uh, mọi người cũng đang trong khâu chuẩn bị uh, những tiết mục văn nghệ để phục vụ cho uh, bà con xung quanh uh, xã Nghĩa Đô cũng như là xã Vĩnh Yên, các xã lân cận Và đặc biệt hơn nữa thì hôm nay uh, à, tất cả trong bên văn hóa thì đang có một cái phông mới đang thay một cái phông mới để à, nhằm phục vụ cho các à, bà con mọi người đi à, diễn văn nghệ ở tại chợ đêm nghĩa đô ấy thì hôm nay thì sơn sẽ cố gắng để à, ghi lại những cái hình ảnh mọi người diễn văn nghệ ở đây nhé và bây giờ thì chắc là Sơn sẽ quay xung quanh à, khu vực chợ đêm một chút để cho các bạn xem Đây là khung cảnh của chợ đêm Nghĩa Đô khi à, mới hồi chiều tối thì bây giờ thì à, mọi người à, ở trong xã bà con dân bản ở đây thì cũng đem những cái đồ hàng ra đây để chuẩn bị bày bán phục vụ bà con đi chợ tối này đây ở đây thì có một số những cái món gì con gì đây sơn thấy nà nạ này con này là con gì ạ cô con gì ạ à? con đinh à con này thì nấu ăn kiểu gì hả cô? Giang À, giang à? Con này bắt ở suối phải không cô? À, trông cũng khá là hay. Con này bắt bằng kiểu gì cô? Xúc ạ. À? à, à vâng, cảm ơn cô nhé. Đây và bên đây nữa thì ờ, có cả ờ, măng rừng này các bạn này. Đấy. Các bà <laughs> mọi người bán rất là nhiều những cái đồ gọi là cây nhà lá vườn thôi. Di chuyển bên đây thì thấy có bà bán lên đây dễ ăn dầu à bà? Dễ ăn trầu ấy đúng không? Ôi cái này lấy được ở trên rừng ạ? À? Đào lấy đấy. Đi đào lấy được ạ? À? Ôi nhiều nhờ. Vâng. Cái này ờ, các bạn mà ai có nhu cầu muốn mua cái ờ, dễ ăn trầu này về cho các bà nhà mình ăn trầu thì liên hệ Sơn sẽ mua hộ rồi nhá. Cái gì đấy? Ở bên đây thì bà bán cả cá suối này đúng không? Cá này là mình ờ, xúc được cả à bà hay là đánh lưới ạ? À? à, đi quăng chài được ạ? À? Vâng, đây cả con đây đó. <laughs> rất là nhiều, <laughs> các cô, các bà bán rất là nhiều đồ. Đây có củ sắn dây hay củ gì đây hả à, bà? À, củ thuốc ạ? À? Cái này để để làm uh, trị về bệnh gì hả cô? À, thuốc ho ạ và vâng, cái này lấy trên rừng thôi hả cô vâng. dạ vâng ạ cảm ơn cô nhé còn bên đây thì ờ, các loại rau này rau dấp cá rau bí này rồi và bên đây thì có rau dền ngon nhở rau dền với rau muống rau rền <laughs> rau muống này quả su su này quả dưa leo này đấy <laughs> chào chị đây chị có món gì đấy à trứng kiến này cái này bắt được trên rừng luôn hả chị đi làm trên rừng là bắt được ạ à? u chao ơi nó ngon cái này cái... là có tổ cái này có tổ xong rồi uh... chặt ra vâng ờ, thế cái này bán theo cân à hay là bán theo kiểu gì ạ bán theo bát ạ à? bao tiền một bát như này ạ hai năm nhưng cái này thì nấu kiểu gì ăn ngon nhỉ à, vâng nhưng cái này phải nấu ăn ngay thôi nhỉ vâng. dạ vâng vâng rồi cảm ơn chị nhá vâng còn à, ở bên đây thì à, các cô các bà cũng bán à đây là chim én đúng không ạ dạ vâng vâng tôi cháu biết rồi ạ à bắt được rất là nhiều chim én Đấy, bắt gặp một cô gái rất là xinh đang đi chợ mua rau <laughs> nhưng mà cô gái đi à Ôi di chuyển bên này tí nhá <laughs> Thế nào bà lại lại là phải lé ống kính nhá <laughs> Toàn là rau rồi Chuối ờ, Đây cây, cái này cây gọc mùng rồi bà nhờ à cái này nấu canh cá nấu canh chua được nhỉ à, cảm ơn bà ôi rau ngót nhìn ngon chưa này các bạn này rau ngót tuyệt vời luôn nhé rồi và tất cả những cái gian hàng ở đây thì à, đến buổi tối nay thì sẽ được trưng bày các mặt hàng đấy vào đây <laughs> xin chào nhá à, đây di chuyển đến bên đây một chút này có hàng bánh nữa này các bạn này bánh ờ, giò bánh rợm rồi đến bánh gù cũng khá là nhiều rồi mới đi một vòng ờ, quanh quanh một tí và bên kia thì các anh chị đã dựng xong cái phông sân khấu để phục vụ cho buổi văn nghệ tối nay tại ờ, chợ đêm Nghĩa Đô rồi các bạn. Đây là cái phông mới, cái phông cũ thì đã được thay đi rồi và đây là cái phông mới. Phông này cũng khá là đẹp, đang thay cảnh mới. Đấy. Sau khi các anh chị dựng xong lên thì đang ngồi để ngắm nghía lại, đang đứng ngắm nghía lại Đứng lên chụp ảnh check in luôn các chị ạ Check in luôn Đấy mọi người quan sát thấy đây là toàn cảnh à, Nghĩa Đô Khi à, được chụp từ trên cao xuống Trông cũng khá là bắt mắt Đi lòng vòng một đoạn rồi thì bây giờ thì lại phải di chuyển vào đây để ngồi uống nước đã các bạn và đây ngồi uống nước sau đó là sẽ chờ đến buổi tối xem là mọi người họp chợ ờ, và sẽ diễn văn nghệ như thế nào thì ờ, sẽ chờ vào buổi tối nay để Sơn ghi hình lại truyền tải đến hai kênh cho các bạn xem đó là kênh Sơn TV và kênh Sơn Tây Bắc các bạn nhé còn bây giờ thì nghỉ ngơi để làm cốc nước mía cho nó mát đã các bạn ở đây sơn ngắm thấy có gái giấy khá xinh ngồi cạnh này bây giờ làm quen một tí các bạn ơi sau ờ, một hồi đi quay linh tinh thì bây giờ sơn ờ, đang ngồi uống nước ở đây đây nước của sơn đây các bạn này Đấy, chè đỗ đen nhá chè đỗ đen được uh, người dân bản người tày ở đây họ làm rất là ngon và <laughs> tại sao sơn lại đặt ở một cái góc quay này bởi vì sơn uh, bắt gặp một em gái khá là xinh thì ờ, và cũng xin phép trước khi mà bấm máy quay thì Sơn xin phép để bắt chuyện với cả em ấy rồi Thì các bạn nhìn kỹ ở trên cổ của em ấy thì Sơn cài mic cho em ấy rồi Và bây giờ sẽ hỏi em ấy nhá Anh chào em nhá, chào lại một lần nữa Em chào à, Em tên là gì vậy? Em Em tên là gì em? Em tên Hồng À đấy à Em em là người Tài hay là người uh, Mông hay là người Ừ, em chả biết là em người gì nữa bố, bố em là người tày mẹ em là người hơ mông à vâng. bố tày mẹ mông luôn à vâng. <laughs> thế là tày tày mông mông đúng không vâng lẫn lộn nhau đấy em sinh năm bao nhiêu em à em hai k năm ào chào ơi hai k năm á vâng. chứ người này anh nghĩ em chỉ chín năm em hai k năm luôn á à? em hai k năm hai k năm thì anh... anh nếu mà thế thì em bằng tuổi con anh rồi <laughs> Đùa vậy vui, chắc là em tầm 95, 96 gì thôi đúng không? theo anh thôi, em 95 À 95 à? Ừ. Em ờ, đây em đi chơi chợ à? hay là em đi đâu? Em đi chơi chợ À chơi chợ? À? Vâng À Thế ờ, đi có một mình à? hay là đi với ai em? Em đi một mình với anh Đi một mình rồi á? Vâng. Chắc là em lấy chồng rồi chứ đúng không? Em chưa Chưa? Em em thử giơ tay lên gieo cho mọi người nhìn chút xem là em tay em đã đeo nhẫn cưới chưa nào Đây làm gì có À có nhẫn nhưng mà không phải đeo ờ, đeo ngón đeo nhẫn cưới các bạn Mình cứ tôi gọi tạm thời tin em ấy là chưa có chồng này nhá Thế anh xin phép làm quen với em được không? Dạ được anh Được à? <laughs> Dễ quá các bạn ơi Bạn nào có muốn lấy vợ vùng cao không? tôi cảm thấy có thể làm quen rất là dễ rồi hy vọng là chuyến quay lần sau thì lại sẽ gặp được bạn này các bạn ạ ơi nói vậy cho vui như bây giờ chỉ ngồi nói chuyện với bạn một chút thôi và bây giờ sơn sẽ tắt máy để tán nha các bạn nhé đấy soi cho các bạn sáng như thế này đây là đội nhà mình ở bên ờ, quang bình hả chị ở bên ờ, quang bình ờ, sang đúng không yên thành quang bình đúng không tối nay là diễn tiết mục gì hả chị à, chủ yếu về dân tộc tày à ok Đấy bên kia các bà mới cả các cô gần xong hết rồi kia gì Nào có cần xoay đèn nữa không để cháu xoay cho nào Đây đấy, Các bà đang uh, trang điểm đấy Điểm đẹp thế này còn gì nữa Đấy Môi đỏ hồng hào <laughs> Xinh chưa Rồi Thế nào bà, bà tô son chưa để cháu soi đèn luôn này thế nào? Được chưa bà, được chưa? Được rồi, thế, đấy như thế là thôi, không cả đậm quá. Đẹp rồi. Đẹp rồi bà, xinh. Nào đây bà bà bà tô cái gì? Bà chưa có son ở đây lấy son của bà này. Đấy. Tô son. Đấy. Thank you. bà nào bà đấy là môi đỏ hồng hào luôn nhiều nhảy dân vũ những khúc nhạc tây bắc câu lạc bộ thôn yên lập và ca khúc thứ sáu xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị cùng thưởng thức điệu múa tinh thắm xuyên quê hội nghị dân gian trân trọng kính mời toàn thể quý vị Vâng, và một lần nữa xin được trân trọng Bây giờ thì à, mọi Chúng người ở trong các bản, à, các xã cũng đã tập trung về đây khá là đông rồi này mọi người này. Đấy, lượng khán giả cũng khá là đông và tiết mục văn nghệ thì cũng đang chuẩn bị được à, bắt đầu rồi. Và hy vọng là hôm nay sẽ có được những cái hình ảnh đẹp để truyền tải cho mọi người xem. Còn nhịp các tiết mục văn nghệ thì đang biểu diễn ở bên trên kia còn uh, đi uh, chơi chợ đông lắm à, và sơn à, cũng à, ghi hình ở bên trong kia một chút rồi nhưng bây giờ thì cũng khá là muộn tiết mục uh, đó và chắc có lẽ thì ờ, sơn cũng xin phép được ờ, kết thúc cái video tại đây các bạn nhé sơn hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những video tiếp theo những video tiếp theo chắc chắn sẽ là những video về chợ phiên hay là văn hóa đám cưới hoặc là vùng cao bây giờ thì xin chào